big. bạn của muối này thấy không thấy không nó nó văng à. trời ơi đó đó ghê không <laughs> Thank you. khi mình à, sửa chữa đợi chờ gần à, đấy, đợi chờ gần gần một tháng hơn nữa thì bắt đầu mình sẽ vô nước rồi à, xích úp vô nước làm rồi à, cho cây đấy, đây lập vàng lập <laughs> vàng từ đây từ à, nước vô từ đây từ đây qua đây qua đây xong xuống đây xuống đây xong trở về bãi à, điện ok luôn từ một cái bể xét thành một cái bể đẹp trai các bạn thấy giờ à, tảo tảo xanh bị tảo xanh rồi dơ rồi lúc mà khử kiến ra bể kiến Đấy, bể kiến Đấy. rồi bắt đầu mình sẽ làm cái bể này Đó. các bạn quay trở ở lại với mình để mà xem à, xem tiếp cái video của mình nha các bạn mình sẽ hút những cái cặn bẩn này ra xài à, lọc vi sinh mà mua thì à, mình ở đây liên mình ý kiến liên mình anh mình đó, thì mình thích xài vi sinh loại cái lọc vi sinh mà cái lọc sỏi sủi vi sinh này á tự mình à, tự mình làm nó sẽ mình thấy mình làm thì nó không biết nó không có hiệu biết có hiệu quả hay không thì mình không biết nhưng mà mình thấy mình tự làm thôi mình tự làm thì nó sẽ sướng hơn nước nước bắt đầu trong cái nước bắt đầu đục tới <laughs> trong xin lỗi nha nước bắt đầu đục cho khi mà mình đã cho men vi sinh vô vi sinh pha lê vào thì bắt đầu nước bắt đầu nó đục thì các bạn phải đợi đợi cho nó một ngày tại vì nước lúc này rất là hôi cà lo ha hôi cà lo bây giờ mình sẽ đợi một tất cả tổng cộng là 5 bước đầu tiên là thứ nhất là men vi sinh pha lê thứ hai là gia thứ ba là bb thứ tư là uh, vitamin dành cho cá cảnh à, thứ năm là bước cuối cùng thả cá vô đây là nó tổng cộng có 5 bước hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình sẽ à, vào thuốc vitamin dành cho thá nhưng cũng là ngày mình sẽ bắt chú cá la hán từ cái bãi bên kia qua bãi bên đây nuôi nó hai ngón tay bây giờ cá nó bốn ngón tay và <laughs> nuôi tổng cộng là một năm một năm mấy bạn một năm tháng 9 tới là là tròn một tuổi thì à, một năm mình nuôi khoảng được bốn ngón tay cá như vậy dễ bị ờ, chết lắm nha các bạn mình để nó mình nên như vậy dễ bị chết lắm cho nên là mình sẽ chia làm hai chia làm hai cho cá mình ngăn làm hai á mình ngăn làm hai cái bể này nè cho cá để cho cá nó kè nó kè với một con cá la hán khác tuy nó chặt chọi nhưng mà chặt chọi thiệt nhưng mà nó bị chết như vậy nó nguy hiểm các bạn chết vậy nguy hiểm một thời gian là nó sẽ bị chết thôi tại vì nó ở một mình nên hoài nó buồn lắm các bạn Đấy. cho nên là mình phải uh, cho nó nó khám phá nó khám phá cái bể nó đang khám phá cái bể đó. Đó. thì uh, mình sẽ cho cá nó nó có thêm bạn nó có bạn mà được nó không có bạn là nó không có sung mình à, cho vitamin vô thì bắt buộc mình phải tắt đèn bây giờ mình sẽ bật sưởi ở đây ờ, bữa nay hôm nay là khu vực này cúp điện cho nên là mình chạy máy phát cho nên là nó âm thanh nó hơi ồn mình ờ, thì thích cái lọc vi sinh hơn lọc vi sinh tự mình làm tự mình chế thì nó sẽ mình thấy nó nó cũng được hơn cũng được đối với bản thân mình thôi nha còn những người bạn khác thì mình không biết có nhiều người thì mua nhiều bây giờ mình sẽ um, tiếp tục mình sẽ đi mua cây mua um, mua hai chắc mình mua sẽ mua hai chậu um, hai chậu cây hai chậu cây mình sẽ dự định mua bông 10 giờ